lời nhớ xin cha cho người từng ngày tháng mộng mơ cha cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ xin cha em về về bên khung trời mới xin cha anh về về thế giới của anh để cho em được sống với cái mà đời em muốn ngày bên em nào có sướng vui gì Này em đâu còn gì, đâu còn màu son em ấm Làm sao lôi kéo bước chân anh về bên em Thà mình chia hai lối, thôi em hãy đi về Bên kia có màu người đang ngắm đợi chờ em Ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì yêu thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình cha cho người từng lời thương lời nhớ xin cha cho người từng ngày tháng mộng mơ cha cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ xin cha em về về bên khung trời mới xin cha anh về về thế giới của anh để cho em được sống với cái mà đời em muốn bên em nào có sướng vui gì nay em đâu còn gì đâu còn màu son em ấm làm sao lôi kéo bước chân anh về bên em thà mình chia hai lối thôi em hãy đi về bên kia có mau người đang đón đợi chờ em ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào lầm lỡ vì yêu thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đời mượn em quân bài ca mình cùng ngân nga cầm ca bài mực tim anh hát sai lời nước xa rời mà lòng yêu luyến đầy vơi này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau anh ra biệt mai trường ra biệt con đường vàng lá về bay ngày ngày hai ta về qua lối đó có em nói cười để anh thấy lòng thương giờ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ dù cho đông tàn xuân có đi qua à buồn mênh mông thu mang nỗi nhớ em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em ngân nga cầm ca bài mực tim anh hát sai lời em cười xiết bao lòng khe duyên sao tình đâu em trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng yêu luyến đầy vơi này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau Này người thương ơi mãi xa rồi xin anh nhớ Chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau bao yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bóng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nửa cuối mùa dám nghi ngờ rằng nếu yêu là khổ trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên một lần rồi hai ba lần nữa thấy mình lo sợ nhiều Đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành xa sự thật Tình đời bạc đen, yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi Một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi Dù tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ người bảo tôi bước vào yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nở cuối mùa rằng nếu yêu là khổ trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều đến giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành xa sự thật tình đời bạc đen yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi dù tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ hoài khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ hoài xa lý trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy sao bóng ơi đi biển biệt nỗi trôi mong nhớ người yêu thơ thần mình em ngõ quen bờ ghé mong chờ ngỡ mưa bụi rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lệ thơ hồng ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhỏ bởi anh không thần thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa tình lỡ thân bọt bèo say trong cơn thủy triều bao kỷ niệm em vẫn chất chiêu ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông đêm vắng bụi mưa ai lại làm cơ lệ mi mặn ướt môi mềm bụi mưa phun vỡ tim này thương mưa bụi kỷ niệm nào quên con đây đêm băng bụi mưa anh lại làm thơ lâm đông lạnh giá thân gầy mùi hương xa ly trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy sao bóng ơi đi biển biệt nỗi trôi mong nhớ thần mình em ngõ quen bờ ghé mong chờ ngỡ mưa bụi rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lệ thơ hồng ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa bởi anh không thấy yêu đương bằng ngôn ngữ điều hoa tình lỡ phiêu diêu đã như thân bọt bèo say trong cơn thủy chiều bao kỷ niệm em vẫn chắt chiêu ai bán vầng trăng đêm tàn mùa xuân ướt môi mềm bụi mưa phun vỡ tim này thương mưa bụi kỷ niệm nào quên tiễn đã xanh sao con đường buồn hun hút mắt em sâu mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa ngâu anh dìu em về đường về nhà em mưa ướt lá trên cao lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa xa rơi trên bước em về mưa như nước mắt đêm nào mưa lên ướt gót son rồi mưa ơi anh dìu em về đường về nhà em mưa lất phất mưa bay con đường buồn hun hút đã xanh sao mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao dìu em về đường về nhà em qua biển đã xanh sao con đường buồn hun hút mắt em sâu mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa ngâu anh dìu em về đường về nhà em mưa ướt lá trên cao lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa xa mưa tuôn trên lá khô mòn mưa rơi trên bước em về mưa như nước mắt đêm nào mưa lên ướt gót son rồi mưa ơi anh dìu em về đường về nhà em mưa lất phất mưa bay con đường buồn hun hun đã xanh sao mưa nhàn mưa nhỏ mưa đổ trên cao con đường buồn hun hun đã xanh sao mưa nhàn mưa nhỏ mưa đổ trên cao trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ gói tròn trong niềm nhớ tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đây nên mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xuyên qua áo ai cành dài nghe bùi ngùi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi chọn gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ gói trọn trong niềm nhớ tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đây nên mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xuyên qua áo ai cành dài nghe bùi ngùi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi chọn gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng hồng sa mặt nắng cầu kinh giao đường ngày tháng chút đau thương có những chiều thành phố mưa bay thương em gầy giọng hát đêm dài nghe hơi thở chạy lòng khơi niềm nhớ môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ còn đây tơ vương lệ thăm đầy hồn còn say men ai ân chiều ấy bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây em đi rồi thành phố hôm nay mưa răng đầy lạnh buốt tim này em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này yên buồn tương đã cũng buồn chân đi tìm tuổi hồng xa mặt nắng câu kinh giao đường ngày tháng chút đau thương có những chiều thành phố mưa bay thương em gầy sóng hát đêm dài nghe hơi thở chạy lòng khơi niềm nhớ môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ cuộc tình đó đã thoát ra tầm tay tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thăm đầy hồn còn say men ai ân chiều ấy bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây em đi rồi thành phố hôm nay mưa răng đầy lạnh buốt tim em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này cần về thăm trường cũ có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về quê hương đau nắng hạ cũng buồn nước sông ăn đôi sơn hà còn gì em còn gì đâu chiều nắng rọi mưa sông mùa hè năm nay anh sẽ du em trọn giấc ngủ trên ngàn em nằm mê mà nghe niềm tâm dư dẻo trăm họ ước mơ mơ mãi nhà chiều khơi lửa âm lại những đêm ân tình mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả trường nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ chén tiền chén đưa cho ra rời một đêm hẹn ước trường có bạn có thù lỡ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng tiếng gọi lá tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói đứa bé nhìn cha đang chờ rằng dưới giao thông hào tìm về xa xôi nhớ sông bồi bạn bè em giờ đây người dương người gió chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ có đưa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về nỗi sơn hà còn gì em còn gì đâu mùa hạ qua mau đi nữa đi anh con đường quê hương mịt mùng thương những chiều nắng rọi bờ sông mùa hè năm nay anh sẽ trọn giấc ngủ trên ngàn em nằm mê mà nghe niềm tâm sự reo trăm họ ước mơ mơ mãi nhà chiều khơi lửa ấm xa trường nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ chén tiền chén đưa cho ra rời một đêm hẹn ước dứt áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù có bạn có người nhớ xin cha cho người từng ngày tháng mộng mơ cha cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ xin cha em về về bên khung trời mới xin cha anh về về thế giới của anh để cho em được sống với cái mà đời em muốn bên em nào có sướng vui gì Nay em đâu còn gì Đâu còn màu son em ấm Làm sao lối kéo bước chân anh về bên em Thà mình chia hai lối Thôi em hãy đi về Bên kia có mau người đang đón đợi chờ em Ai chẳng đau lòng Một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì yêu thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình cha cho người từng lời thương lời nhớ xin cha cho người từng ngày tháng mộng mơ cha cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ xin cha em về về bên khung trời mới xin cha anh về về thế giới của anh để cho em được sống với cái mà đời em muốn bên em nào có sướng vui gì Này em đâu còn gì Đâu còn màu son em ấm Làm sao lôi kéo bước chân anh về bên em Thà mình chia hai lối Thôi em hãy đi về Bên kia có mau người đang đón đợi chờ em Ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lớn lầm lỡ vì yêu thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đời mượn em quân bài ca mình cùng ngân nga cầm ca bài mực tim anh hát sai lời em cười xiết bao thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau xa dạ biệt con đường vàng lá ve bay ngày ngày hãy ta về qua lối đó có em nói cười để anh thấy lòng thương giờ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ dù cho đông tàn xuân có đi buồn mênh mông thu mang nỗi nhớ em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đời mượn em quân bài nga mình cùng ngân nga cầm ca bài mực tin hai lời em cười xiết bao lòng khe duyên sao tình đâu em trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng yêu luyến đầy vơi này người thương ơi mãi xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau tôi bước vào yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bóng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nửa cuối mùa rằng nếu yêu là khổ trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành xa sự thân tình đời bạc đen yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi dù tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ có người bảo tôi bước vào yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ai tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nở cuối mùa rằng nếu yêu là khổ trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều để giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành xa sự thật tình đời bạc đen yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi dù tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ coi Khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên Nhưng tôi còn nhớ hoài đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy sao bóng ơi đi biển biệt nỗi trôi mong nhớ người yêu thơ thần mình em ngõ quen bờ ghé mong chờ ngỡ mưa vui rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lệ thơ hồng ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa bởi anh không thần thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa tình lỡ bọt bèo say trong cơn thủy triều bao kỷ niệm em vẫn chất chiêu ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ lệ mi mặn ướt môi mềm bụi mưa phun vỡ tim này thương mưa bụi kỷ niệm nào quên con đây đêm vắng bụi mưa anh lại làm thơ lâm đông lạnh giá thân gầy mùi hương dạ ly trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy sao bóng ơi đi biển biệt nỗi trôi thân mình em ngõ quen bờ ghé mong chờ ngỡ mưa bụi rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lệ thơ hồng ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa bởi anh không thấy yêu đương bằng ngôn ngữ điều hoa, tình lỡ phiêu diêu đã như thân bọt bèo say trong cơn thủy triều bao kỷ niệm em vẫn chất chiêu ai bán vắng trăng đêm tàn mùa. vẫn ướt môi mềm bụi mưa phun vỡ tim này thương mưa bụi kỷ niệm nào quên hoa việt đã xanh sao con đường buồn hun hút mắt em sâu mưa nhàn mưa nhòa mưa đổ mưa ngâu anh dìu em về đường về nhà em mưa ướt lá trên cao lưng đồi buồn hun hun gió kêu ca mưa nhàn mưa nhòa mưa đổ mưa xa rơi trên bước em về mưa như nước mắt đêm nào mưa lên ướt gót son rồi mưa ơi anh dìu em về đường về nhà em mưa lất phất mưa bay con đường buồn hun hun đã xanh sao mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao dìu em về đường về nhà em qua viên đã xanh sao con đường buồn hun hút mắt em sâu mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa ngâu anh dìu em về đường về nhà em mưa ướt lá trên cao lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa xa mưa tuôn trên lá khô mòn mưa rơi trên bước em về mưa như nước mắt đêm nào mưa lên ướt gót son rồi mưa ơi anh dìu em về đường về nhà em mưa lất phất mưa bay con đường buồn hun hun đã xanh sao mưa nhàn mưa nhòa mưa đổ trên cao con đường buồn hun hun đã xanh sao mưa nhàn mưa nhòa mưa đổ trên cao